Xin chào mọi người, à, hôm nay Lily làm một cái video về um, cách Lily uống tóc cho nó xoăn tự nhiên um, Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này Đầu tiên thì Lily sẽ chải tóc bằng cái lượt Tangle Teaser này Cái lượt này rất là tuyệt vời dành cho tóc um, blonde như thế này tại vì tóc của mình nó hay bị rối khi từ ngày mình bleach á mình rất là thích cái này tại nó còn có cái này để up lên nữa nè thì nó sẽ không bị dơ Lily uống tóc mấy ngàn năm nay là từ cái cây này uh, ờ, Cây này là của hiệu Remington um, Nó rất là rẻ, bạn có thể mua ở Walmart hoặc là cái tiệm drugstore khác Liên Nghị cũng đều có bán Nó còn có một cái size nhỏ hơn cái này nữa Mình thì thích uống kiểu săn tự nhiên cho nên là mình thích cái ống bự này hơn ngày xưa khi mà chưa có bleach tóc thì Lily không có cần xài um, cái heat protector nhưng mà bây giờ thì mình phải cẩn thận hơn cho nên là bạn có thể xài bất cứ hiệu gì bạn có um, cái Tresemme thì nó rất là nổi tiếng á nhưng mà Lily chỉ xài cái này của John Frieda và mình sẽ lên mình sẽ uống từ phía trên mình lấy một cọng tóc cỡ như thế này mình sẽ kê cái cây này lên như thế này và mình quấn vậy thôi và mình chừa ra một khoảng chừng 1 cm giữa những cái lọn á và bạn có thể để xuống như thế này thì nó sẽ quăng thường thì Linh Linh thích để gì để cho nó không có bị giống như là băng tiếp thờ lò một lần thì Lê chỉ quấn chừng 10 giây thôi khi mà nó được chừng một nụi tóc như vậy thì mình sẽ kẹp lên như thế này và mình sẽ làm tương tự cho nguyên cái phần này nhé thì đây là cái cách mà Lily thường khi uống tóc Nếu mà bạn muốn quăn càng tự nhiên thì bạn hãy lấy tóc càng nhiều thì nó sẽ ra kiểu Cái này thì nó hơi xoăn nhiều còn ở dưới Lily lấy rất là nhiều cho nên là nhìn nó rất là tự nhiên hồi nãy mình quên nói là khi mình uống thì mình để ở nhiệt độ thấp nhất bởi vì là tóc của mình bây giờ nó không được khỏe như ngày xưa và nếu như mà bạn có lỡ giống như uống nó hơi bị cong tiết thò lò quá thì bạn có thể dùng dầu Garnier Slick and Shine cái này là một cái loại dầu um, mà Lily thấy là xài rất tốt và nó cũng rẻ nhất trên thị trường luôn á mình không biết là ở <laughs> Việt Nam thì mua ở đâu nhưng ở đây thì tất cả những cái tiệm drugstore đều có cả um, chai này thì chỉ có 6 đồng thôi và Ly dùng nó để chút ở phía dưới cái đuôi này nè để nó không bị khô quá với lại um, cho tóc nó được nhìn tự nhiên hơn á nhưng mà vì hôm nay mình uống nó đã quá là lỏng mà nếu mình vuốt dầu lên nữa thì nó sẽ thẳng đuột ra thành ra hôm nay Lily không có vuốt dầu nhưng mà nếu mà bạn nào lỡ tay thì có thể sử dụng cái này hoặc là nếu tóc bạn nó hơi bị khô thì dùng cái này cũng rất là tốt và khi mà ở Việt Nam thì Lily biết là khi mà uống tóc xong đi ra đường đó, nó thẳng đuột thành ra là cần phải xài xịt keo á và đây là một cái loại keo của L'Oreal Alnexan đây là cái um, keo mà Lily rất là thích bởi vì khi mà xịt lên nó không có bị um, rít rít trên cái đầu á nó rất là tự nhiên luôn và và nó dự cũng rất là tốt bởi vì là rất là nhiều um, hairstylist mà professional họ cũng dùng cái này khi mà mình đi chụp hình cho những cái model này và giá thành của cái này cũng rất là tốt thành ra là lê Lily muốn giới thiệu cho các bạn nếu bạn nào như cần giữ cái độ quăng được nhiều hơn một tí và video hôm nay nên là hết rồi hy vọng là các bạn thấy video này hữu ích và nếu các bạn thích thì nhớ cho mình một cái tâm up và đừng quên subscribe cho channel của mình để um, nhận được những cái video mình sẽ upload trong tương lai và Lily cũng có một cái vlog channel nếu bạn nào muốn xem cuộc sống của mình bên Canada như thế nào thì các bạn nhớ xem vlog channel của mình nhé Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới nha Bye bye this is beautiful i really really like it love the color um, color payoff is amazing even though yeah I, i'm digging this it just a little bit more drying than the pillow top that i tried earlier but it's still very beautiful don't mind my messy i just wanted to like show you guys how it looks like but oh my goodness I love this. It's so cool. It like makes you look like you got your life together. Okay, so next on the list is another blue lipstick, but this one is a ultra matte lips. So yeah, I don't know. I'm just on that bang wagon. Oh my gosh, look at this blue though. It's so pretty. This one is also very, very pretty. It's just a little bit harder to apply because it's like liquid and you don't want to like mess up. But yeah, I really, really like it. Um, it dry really fast. It's already dry. Doesn't feel drying so far. A lot of people have problem with this, but like I purchased something like this before and I didn't really have any problem with it. So don't mind this i'm just like trying to like show you what it looks like and i really like it it kind of like nếu mà bây giờ mình giận nhau thì mình không <laughs> mình giận nhau thì mình không thể nào mà kiểu hung này dễ chuông dễ chuông quá hiểu không kiểu như giận thì mình phải cho nên là Lily không có không có thể là giận lâu được hết nó ngồi giận rồi cái xong chịu cứ xấu ghi mà xấu cho nên là nói chung giận để làm gì khổ trong người lắm. ừ. Ờ. nó không có tốt cho sức khỏe lúc mình gặp cái một cái người mình làm làm đó làm người đó bồ của mình rồi là cái có nhiều expectation quá expectation quá nó cái expectation đó nó nó làm cho cái ok ở, ờ, ý của chịu là có nhiều người không có đang chưa có bạn trai bạn gái nhiều hoặc là coi những cái video như tụi mình nè thì nghĩ là ồ ờ, tụi mình lúc nào cũng vui vẻ hết xong rồi khi bạn quen bạn trai bạn gái cứ nghĩ là ồ ờ, cái cái relationship của mình phải được như vậy thì nó mới gọi là hoàn hảo nhưng mà relationship nào cũng có những cái vấn đề của nó riêng ừ nên nó bạn đừng có đặt cái tình cảm của bạn dựa trên những cái video mà bạn xem được bởi vì không thể nào bạn biết được là đằng sau camera thì có những cái chuyện gì xảy ra um, khi mà mình quen nhau thì mình nghĩ um, tốt nhất là mình phải nói chuyện với nhau thật